이제 손 남강 남갔어. 서울 밖에 가면 어 알러죠 cái thùng đồ ăn của mình yeah. Dạ. giờ mình sẽ lấy mình xem ó oh, sao nó chạy rồi anh sao mà lấy đây ủa nó <laughs> ờ, hai giây phép thả hai giây phép ôi mắc ói quá 뭐 하고 싶다고? 차 타서 네. 들어가야 여기 <laughs> 우리 거기 안좀 죽어 지금 더워서 여기 여기 또 예쁘다 Trời tới cái cầu thang mà nó cũng đẹp nữa mọi người Nhìn nè Xinh dễ sợ Trời sao đây <laughs> Anh dẹp mình tắt Anh dẹp mình đâu Anh đi Dẹp mình mọi người ơi ở ngoài đây trời ơi siêu xinh luôn á tầm bốn năm giờ chiều ra đây ngồi 레몬 그라스 아니야? 이게 무슨 레몬글라스야? 레몬글라스가 어디 있어? 진짜? 레몬글라스가 없지. 레몬글라스처럼. 레몬글라스가 한국에서 야채 아니야. 왜안 그래? 베트남인데 오 뭐, 멋있다 깊게 안 익어 아마 겨울에 죽을까? 다시 찍어줘 <laughs> 옆에 안 보이게? 이게 음. 먹은 것도 없는데 배가 왜 커? 이렇게 밑에서 찍어 이거 밑으로 찍어달라고? 여기 있었어? 약간 외국처럼 어 장아지 주인 없네? 왜 혼자 있지? 너 주인 어딨어? 어? 너 혼자 다녀 어떻게 찍어줘? 네 달려서 점프 저기로 어. 점프 <laughs> 미쳤어 너해 한번 먼 해너 성공하면 미미해 나는 뚱뚱해서 못해 자 뛰어서 해봐 아이고 이거 좋아 아이고 좋아 아이고 좋아 왜 확인해? 나 못 믿어? 사진 확인했어? 레몬글라스 아니라니까? 나 맞으라 레몬글라스 한국 어. 아까 우리 처음 왔을 때 차 진짜 없었는데 밥 먹으러 갈래? 응 그래 kiểu mà không thấy gì luôn cái gì mà côn gì rê bọc chịp gì gì côn tư côn côn tư côn tư rê bọc chịp côn tư rê bọc chịp trời nó ghi chữ kiểu giống như hoa pháp này chỗ này nha tinh tinh ca cha để check mẫu qr dưới này đo nhiệt độ quá ta đây là menu của quán mình đã gọi cái phần này phần này ốc oh, urimo chỉ có sốt Ờ. cơm ở hàng lúc nào mình cũng thích vì nó rất là đặc biệt á nó có những cái đậu hoặc là những cái lá ăn chung mình rất là thích còn cái này là ke nè nói chung ơi edit hành tê tao mua mùa đô cái này là miếng trộn áo dài anh nhá Quên á Mà thế nào Áo dài đang online luôn Ai 아이고 도착 rồi giờ một bót này Yeah. 就差不多。 fim.